ở ờ, dọc con sông Mekong này thì ờ, mọi người biết là phía bên kia là là là Thái Lan nhé phía bên này là Lào nhé còn khi mà mình chạy dọc con sông này lên và mình lên Viêng Chăn đấy là thủ đô Lào thì còn khoảng hơn 100 km nữa đấy, đang đang nghe nhạc thanh niên đấy <laughs> không yêu Việt Nam đâu trưa này rất là nắng mọi người ạ Đây chính là cái ờ, khu vực mà giáp danh giữa bên Lào và Thái Lan nha mọi người nhé Khu vực này sẽ là khu vực mọi người ờ, chuẩn bị là sang bên ờ, Thái Lan và khu vực làm thủ tục ấy xuất nhập cảnh Đây có mấy cái quán nước để mọi người có thể ngồi uống nước Thế khi mọi người từ bên Lào mà sang Thái Lan thì mọi người phải có giấy tờ đầy đủ, hộ chiếu, uh, visa thì mọi người mới có thể làm uh, thủ tục uh, xuất nhập cảnh sang bên uh, Thái Lan được. Và khi sang Thái thì 100 trăm mọi người phải dùng uh, tiền uh, bạc, không có dùng uh, tiền kíp Lào nữa. Nắng quá mọi người để uh, mình uh, vào phía bên trong này mình mua lon nước uống đó tí là mình sẽ uh, chia sẻ mọi người xong này chết rồi đang thay làn này anh như người là được thấy là bà con mọi người là cũng đang ngồi uống nước Đấy, đợi để à, làm thủ tục à, sang bên à, Thái Lan này khu vực này. mọi người Ờ, được thấy cái khu vực mà đông đông mọi người đang à, làm thủ tục giấy tờ ấy đó là cái thủ tục à, xuất nhập cảnh để à, sang bên Thái Lan nha mọi người nhé mọi người phải làm đầy đủ giấy tờ thì mọi người mới có thể sang được bên phía Thái Lan trước khi sang thì mọi người có thể đổi tiền Thái thì mình mới sang bên kia được và sang bên đó thì nó có nhiều cái ờ, phức tạp lắm người nếu mà xe máy những cái xe khác thì không ờ, sang được trừ những xe ô tô mà xe người ta bên uh, chính phủ những doanh nghiệp người ta làm ăn thì người ta mới có thể mang sang bên Thái Lan được. không bình thường mọi người sang đấy phải thuê những cái xe lam mà bên uh, Thái người ta có sẵn rồi Ờ, như hiện tại thì ờ, Giang đang có mặt tại cái ờ, khu vực mà chuẩn bị xuống cái bến phà mình sang bên Thái Lan này mọi người này ở quanh đây thì mọi người là cũng có một số vài quán để bán nước thức ăn thức uống cho khách chuẩn bị sang bên kia ấy. phía dưới kia là cái bến phà kìa mọi người kìa đây mọi người là đang chuẩn bị là sang bên Thái Lan mà đây có rất là nhiều cái uh, quán Sambai đi chuẩn bị uh, một người bán uh, hàng bán bia này mang sang uh, bên uh, Thái Lan có từ buổi trưa nên là nắng nóng mọi người nên là ít người sang buổi sớm chắc mọi người sẽ sang nên là sang bên đấy để uh, giao lưu buôn bán giữa hai nước và mọi người uh, giáp biên là ờ, mọi người đang thấy là hay dùng cái xe này này xe này như kiểu ờ, ở, bên ờ, Thái Lan đấy ở bên Thái Lan là người ta hay chạy những cái con xe như này có nghĩa là từ bên Thái Lan mà qua bên này thì mọi người sẽ đi những con xe này về thì dân buôn bán mà người đi buôn đi bán bên Thái Lan thì người ta về nước người ta sẽ đi con xe này về thuê con xe này về Đấy, chở rất là nhiều đồ Đấy, nhưng mọi người có thể thấy là khu vực dưới này như Giang chia sẻ lúc đầu ấy thì à, nó gần như khu vực là con sông Mê Công Đấy, con sông Mê Công này thì uh, giáp với biên giới Lào Đấy, phía bên kia là Thái Lan rồi Đấy, phía bên này là Lào Đấy, cũng như Việt Nam mà giáp Trung Quốc Để, cách nhau một con sông thôi thì uh, Lào nó cũng vậy và dọc con sông Mê Công này thì uh, mọi người biết là phía bên kia là là là Thái Lan nhé, phía bên này là Lào nhé. còn khi mà mình chạy dọc con sông này lên và mình lên Viêng Chăn đấy là thủ đô Lào thì còn khoảng hơn 100 km nữa và đến ờ, thành phố ờ, Viêng Chăn thì mới có một cái ờ, con cầu cửa khẩu là cầu hữu nghị giữa Lào và Thái Lan mọi người mới có thể sang bên đó bằng cái con đường cầu buôn bán giao thương ở đấy còn ở những cái vị trí này thì mọi người chỉ đi bằng phà đấy, khu vực này, phà dưới này là bà con sẽ đi phà dưới này đó đấy một hàng dọc xe người ta đợi thì uh, chở khách uh, quay lại đấy Anh những bác này là chắc là chuẩn bị lấy sang bên Thái Lan đấy nhìn con sông uh, rất là rộng mọi người nhỉ sông Mekong ở đây mà ngắm cảnh uống cà phê hay là nghỉ trưa đây thì rất là tuyệt vời mát mẻ đấy những cái chiếc xe lớn lớn này mình có thể sang bên Lào được xe này người ta chở những cái hàng thực phẩm của bên ờ, nhà nước cũng như là doanh nghiệp mà còn bình thường xe máy Lào thì mình không mang sang được ô tô cá nhân không được hôm nay thì Trang thấy là như có mấy cái thuyền nhỏ này thôi hôm qua thì Giang có buổi tối thấy thì có một cái phà nó rất là lớn ở phía bên kia mọi người có thể đấy những cái thuyền nhỏ nhỏ của Thái Lan kìa cũng rất nhiều và bến phà chính người ta sẽ cập bến ở khu vực trên này một tí này đang thấy là con thuyền nó đi lên phía lên trên này cái phà Đấy, những xe container này rất là to lớn này để mà chở hàng hóa này, từ bên Lào sang bên Thái Lan này. và ngược lại Đấy, giáp danh luôn nha mọi người nha tục sang thì giang không không vào hỏi mà giang có hỏi qua người lào thì người bảo sang cũng dễ rồi chỉ cần có hộ chiếu có tiền uh, bạc của thái là một người sang được qua đây thì cũng có một cái à, khu vực để cho một người nghỉ ngơi kiểm tra giấy tờ đầy đủ thì mọi người à, bắt đầu xuống dưới những khu vực dưới ờ, này có con thuyền này mọi người biết này thuyền ờ, Việt Nam thuyền ờ, nhỏ thuyền to đây thế những xe mà bà con Lào từ bên Thái Lan về đấy thế những cái xe mà người ta đi này về là người ta làm ăn từ bên kia về bắt đầu là khách thì mọi người bắt đầu lại xuống tiếp tục dưới này để sang bên Lào xuống dưới đây ờ, một chút xem này mọi người chuẩn bị sang ờ, bên Lào như nào nhé cho mọi người cùng ờ, xem và nó gần gần hơn một chút Ở những con thuyền ở Lào thì sẽ có những cái cờ Lào à kia cái phà kia mà hôm nay anh nghỉ hay sao ấy phà mà để chở ô tô kìa đấy cái phà nó to kìa mọi người phía đằng xa bên kia còn cái này là những cái ghe nhỏ nhỏ những kiểu hộ kinh doanh ở trên uh, cái dòng sông Mê Công này này chở người sang bên kia đây đấy giờ là từ uh, Thái rồi à, cái thuyền Thái mọi người kìa đang có một cái thuyền Thái là đi sang bên này đấy những cái thuyền này ờ, đang đi là có có cờ Thái này sông sông này ra nghĩ là chắc ờ, là có nhiều cá lắm mọi người Trên kia có một cái phà rất là lớn nhỉ Đây ở dưới này có hai anh ờ, làm bên ờ, cán bộ là kiểm tra giấy tờ để chuẩn bị sang bên đấy nữa sau khi mà làm xong thủ tục ở trên kia đây nhiều bà con là đã đi từ Thái sang rồi đây đi làm ăn về đây đầy đủ giấy tờ thì mọi người sang rất đơn giản thôi hỏi bà con đây đây như mọi người đi làm ăn sẽ đi con xe này về cái ôm của cái ôm ấy. dọc ờ, từ đây xuống thì mình ờ, xuống một cái tỉnh khác nha mọi người nha dọc hầu như đường biên của Lào cho Thái Lan là con, con sông Mekong này tách biệt con sông Mekong này thôi không có con sông gì khác Đấy, những cái thuyền này của đồng bào Thái này là khách từ ờ, bên Lào quay lại sau khi làm ăn xong mình quay về nước để làm ở đây lại vào trong kia làm thủ tục giấy tờ xong rồi mình lại về nó cũng như ở Việt Nam mình ấy mình sang ờ, nước Trung Quốc này hay sang ờ, nước khác thì mình cũng ờ, qua một cái cửa khẩu thì đây là dòng sông Mekong mà cuộc sống bà con đây thì đang thấy là cũng khá là ổn định hơn những cái vùng mà ở trong vùng sâu vùng xa rất là khó làm ăn thấy những cái thuyền cờ của Thái đây này có chữ cờ Thái đấy là có hai anh hải quan làm việc này Đấy, hộ chiếu kiểm tra đầy đủ cái là mình lại về Lần này Giang cũng ờ, ghi hình cho mọi người ờ, xem khu vực ờ, giáp biên giới Lào dòng sông Mekong này người làm thủ tục xem kia như thế nào cần đầy đủ giấy tờ thôi. Hiện tại thì Giang cũng trọ gần đây rồi mọi người Cách cái khu vực này khoảng 200 mét thôi mà mình có thể ra đến đây rồi buổi tối ở đây thì dọc theo cái ờ, con sông mà lên phía đằng trên kia thì sẽ có những quán ờ, cà phê quán ăn này mọi người có thể ngồi uống cà phê ăn cơm ngắm ờ, dòng sông mê Mekong và nhìn phía bên Thái Lan như thế nào bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi xem trải nghiệm cái khu vực biên giới là bà con của người đồng bào Lào là mọi người gặt lúa như thế nào Muốn ra đây để à, chia sẻ mọi người xem là cái cách thu lúa của người đồng bào Lào xem có giống bên Việt Nam không nhá đang thấy là cây lúa của đồng bào Lào thấp lắm mọi người ạ này, Thấp hơn ở bên Việt Nam nhiều Không như bên à, Việt Nam thì cây rất là to somebody Đây cũng uh, bó, mọi người bó là thành cái bó nhỏ nhỏ như này mọi người Không bó như kiểu bó to như bên Việt Nam Somebody Somebody Đấy một người bó nhỏ nhỏ như này này Đấy Không, không bó kiểu to to như ở Việt Nam à, Bó nhỏ nhỏ thôi Đấy, có cả nhạc toàn thanh niên thôi Trai tráng Nì vừa kéo ờ, xong ừ. Nì vừa kéo xong ừ. Nì hộp Nì na là hơn chào không? À? Hả? Nì na là hơn chào không? À? Khảo hơn chào không? À? Mẹn mẹn mẹn nà Ừ ờ. Ăn tông mà chọi cơ Ok anh mua mua à, ăn ăn à อันนั้นมูมูมามาเกี่ยวซอยมายังซอยอ่ามาเกี่ยวซอยมันมันช่วยด้วย không không có nặng không thì mình thử nhấc này thử ô này nó được nếu mà đập ra thì chắc để ờ, khoảng một uh, cân thóc gì đấy thôi mọi người không nặng lắm đâu cây rất là thấp hầu như cánh đồng đây là ờ, giang thấy là có những cái thửa ruộng được gặt rồi có thửa ruộng thì chưa vẫn còn xanh nhé nó cũng như kiểu ờ, miền bắc miền nam của việt nam mình ấy thì có nơi thì được gặt có nơi thì ờ, đang bắt đầu còn xanh có nơi thì là cấy sắm bay đi thanh niên Ôi! Trong đường xong đi ra Thanh niên Lào là buổi chiều chơi thôi Nhi kêu khao à เขาอ่าเคี้ยวเข้าอืม มาได้กันเลย เวียดนาม เวียดนามอืมเวียดนามฮู้บ่ฮู้อฮู้ว่ะแพ้ฮู้ภาษาแพ้ฮู้ภาษาโอ้ มีเบียร์เว้ยม่เจอไม่เจอเม่นนะไม่เจออน่ะอ๋อ น้ำน้ำมันว่าน้ำมัน Đấy, đang đang nghe nhạc thanh niên đấy không như Việt Nam đâu vừa đi làm vừa chơi với à mọi người cho vào đây tập trung vào đây dù Việt Nam cho là mà tụp mà dù Việt Nam của mình là nhiều à mi mệt đó à, bé căn rồi ừ, Việt Nam mà sung hơn คอยทำให้ตำตำตำให้เียนนำมชงดีอ่ะเขาตำออคอยตำให้ หน่อยเขานี่เจี๊ยบบ่เขานี่เจี๊ยบบ่เขาเจ้าเจี๊ยบบ่ bao bao bao กินเจี๊ยบบ่กินเจี๊ยบบ่แซ่บแซ่บอยู่กินเจี๊ยบบ่แซ่บvì ừ, ừ. <laughs> uh, ờ, thứ nhất là đồng bào lào có nơi thì nói uh, mỗi người một kiểu ấy có nơi thì nói khác như ở điện biên ấy hoặc là gần giáp cái vùng thái lan thì người sẽ nói theo kiểu của thái lan thì ờ, năm gần à, bốn mươi dân tộc lào phải có ba lào nhưng mình vẫn hiểu chút để cho mọi người xem nhé kể cách bà con là người ta gom lại giống như này không biết là người ta mang máy tuốt về hay là người ta đập bằng tay nữa cách người ta làm như thế nào Khao y um, áo ao vay hết giờ sư tụp mưa áo, tụp mưa áo, dạ. hay áo máy áo máy hết áo qua anh ini tuốt tuốt tuốt à? tuốt pan tuốt pan pan uh, yên mưa anh là đi phun phun này rồi à, ừ. ờ, bằng bằng cái máy tuốt này con tuốt của nó bắn ra như này phun một cái tít tít tít tít tít à, à, à. còn cái máy mà đạp bằng chân này thì ờ, khả năng là bà con cũng đã hiện đại hóa rồi. Anh mà con con con cái nhà đây lại lại này hơn rồi con con, con này mà ờ. được nhiều về đã sau đó mọi người sẽ bắt đầu mới tuốt Đấy. như anh này là nói cái cái ờ, ấy mình nghe hiểu hầu như là hết thôi bà con hầu như là cũng đi giúp nhau anh em trong gia đình nhé. là một một nhà thôi mình đấy là trên đường mình đi ờ, lên đấy trên uh, Vương Trăn đấy mình chia sẻ mọi người bà con cũng uh, liềm cũng như Việt Nam mình thôi phải phải phải phải hết thôi bye bye nó khắp trai khắp trai ok ok thank you Thank you so much. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun.